đêm lạnh quá sao em không về chúng tôi để bàn tay xoa ấm mãi người lạnh qua chẳng một ngày một ngày rồi đất lạnh quá sao em không về chung đôi để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai đêm lạnh quá sao đường về chia hai 像个吗？ còn bao giá có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày một ngày soi đó sỏi đá